bạn đã sẵn sàng ghi các con số trúng thưởng chưa Số 483 trúng 2 triệu đồng Số 805 trúng 5 triệu đồng Số 122 trúng 20 triệu đồng Rồi sẽ tới lượt tôi